ba nữ trong bộ chính trị thì chúng ta có bình đẳng giới không chưa bao giờ mà có đến ba ủy viên bộ chính trị vào trong ờ, ban chấp hành trung ương khóa trước chỉ có một sau giữa kỳ bổ sung được thêm một lần này là thêm đồng chí trương thị mai nữa công bố danh sách công khai rồi trẻ nhiều nữ nhiều cán bộ dân tộc trong ờ, ban chấp hành trung ương cũng có